ăn chán thế xong mới biết là quán này làm từ năm 1840 ta da mình đau lắm lúc mà bốt điện thoại mình vừa ăn xong thực ra là ngồi ở cửa hàng ăn cũng được ấy nhưng mà gió thế là mình núp ở đây thì nó có cái kính là chắn gió cho mình nó không còn nắng nữa còn khách sạn mình nghe anh kia mà nó củ chuối lắm thế là 9 giờ là mình cho nó mới làm việc để check in để làm việc mở cửa ấy đặt 4 giờ chiều thì tôi chưa đi ngày qua đợi phút đồ qua đó nhưng mà sớm quá mà trung tâm hết cái trung tâm không được Ê mà công nhận đấy là ăn trước khi đánh răng ngon đấy trượt đánh răng ta đã lại là mình đây đã biến hình từ yêu quái thành một nàng công chúa mình vừa lên chỉ dùng chùa nhà vệ sinh ở chỗ quầy lễ tân thôi đánh răng rửa mặt xong rồi uh, make up một chút xong rồi mình sẽ đi bắt đầu đi chơi đến khi nào mà có phòng thì người ta sẽ nhắn cho mình biết các bạn đứa cái đang trốn nắng của thân các chị lạnh không lạnh không ngồi trên chiếc tàu 28 nổi tiếng chiếc tàu được đưa vào hoạt động từ năm 1914 ngồi trong khoang tàu những vị khách du lịch sẽ được đi qua những con dốc nhỏ xinh đang ẩn mình tại Lisbon xinh đẹp. Mình dừng chân tại điểm cao nhất thuộc Afama, một trong những quận cổ nhất của Lisbon. Ngay từ lúc đặt chân xuống, mình đã cảm nhận được một sự thanh bình bất tận Vì vẫn còn đang là sáng sớm nên cảnh vật vẫn đang vô cùng chậm rãi, chưa bị đông đúc bởi nhiều đoàn khách du lịch. Sao mà mình nhớ nhung cái cảm giác được đi dạo, vô tình lạc lung tung tại những con dốc xinh đẹp ở Afama. Lâu lâu lại thấy những chiếc tàu vàng đặc trưng chạy qua, một vài ngôi nhà lấp ló trong lớp trang trí gạch bông rất xinh. Bồ Đào Nha đẹp bất ngờ, mình không ngờ là Bồ Đào Nha nó lại đẹp như này. Kiểu nó rất là trong trẻo, rất là đẹp xong rồi rất là thanh bình ấy hôm nay thả sao mình ngửi mình ngửi thấy mùi của hà nội đang à, chả biết đây là đâu một con ngõ nào đấy và rất nhiều tòa nhà xong mọi thứ đây cũng đúng là kiểu lúc nào cũng như đang lễ hội nhiều dốc nữa leo mà hụt cả hơi nóng quá nhưng mà đẹp ưng ừ, mình có đang nghĩ là trước rồi mình đang ở bù đào nha hơi ít ngày rồi mình thấy đẹp quá và hôm nay tranh thủ cố đi hết vì rất rất đẹp Lisbon là điểm đến cuối cùng của mình trong chuyến đi lần này. Mình chỉ dành ở Lisbon có hai ngày rưỡi thôi mà lỡ đêm lòng yêu cái thành phố này. Bản thân Lisbon được tạo thành từ nhiều con đồi khác nhau, leo dốc cứ gọi là mải miết, từ quả đồi này qua quả đồi khác. Đôi chân đi không biết mỏi này rồi con dốc khác Lisbon tổng thể vô cùng đẹp đẽ và bình yên Nhưng điều mà mình thích ở đây chính là khi đi dạo Những thứ nhỏ nhắn xinh đẹp mà mình tình cờ thấy ở trên đường Những tòa nhà xinh xắn nằm tranh vênh trên những con dốc sừng sững Được điểm vài tấm gạch bông đầy màu sắc Đem đến cho thành phố một sức sống và một không gian đầy lạc quan Lisbon rất đẹp, rất bình yên, rất xinh Rất nhiều con dốc, tha hồ và tập chân mình cảm thấy mông mình to lên xong mấy ngày đi chơi ở đây mình muốn lên trên kia nhưng mà cao quá nên thôi thay vì lên thì công nghệ cho ta có điều kiện được zoom à đẹp không dốc bức tường đẹp không bây giờ mình sẽ thử bánh hàng hàng này ở Lisbon thì rất là nổi tiếng về bát trứng thử bát trứng You shook me like a hurricane burned an old forgotten flame There's nobody else to blame Sau cả một đêm ngày hôm qua mình ở trên bus để mình ngủ từ đi từ Madrid tới Lisbon thì sáng nay mình không được nhận phòng luôn nên mình lại đi chơi lung tung một chút xong rồi mình vừa nhận được về phòng thì mình về mình tắm rửa nghỉ ngơi nên bây giờ mình sẽ đi chơi tiếp bây giờ mình chắc là sẽ đi ra quảng trường đi chơi lanh quanh các thứ ở trong trung tâm thành phố thôi sau đó thì mình sẽ đi ăn tối và tới một khu như là mọi người bảo là nên ở, ở Lisbon mà tới đấy thì nên tới đấy để xem là đời sống ban đêm của Lisbon như nào nên mình sẽ đến đó và sau đấy thì mình sẽ về nghỉ sớm thôi xong ngày mai mình sẽ lại tiếp tục mình sẽ chơi đã không thì đạp đêm mình ngủ mất It's you just you. You are so pretty, so polite. Nóng quá, nóng chết mất. Tôi cởi áo rồi. Ngại thì ngại nhưng mà nóng lắm. Chẳng có biệt dụng, đâu phải. Just you, just you. I don't mind giving up my time for a minute your love. Vừa ăn một chiếc pifana rất to và ngon nhưng mà đó là thịt lợn xào xong rồi cho vào bánh mì không có sốt không có rau gì cả ăn cũng được khá ngon sáng nay mình còn ăn ờ, bánh mì với cả cái gì nhỉ thịt lợn tập bột à khá là lạ mũ của tôi đi lang thang trong thành phố dù có bao nhiêu lần nhìn thấy nhưng mình cũng không hề bớt hào hứng mỗi khi chiếc tàu 28 cổ kính chạy qua. Những chiếc tàu từ bao năm về trước, cặm cụi, chở từng đợt người qua ba con dốc thẳng đứng. I don't mind you in my time. đối chứ mình ăn sáng rồi uống cà phê xong rồi nhưng mà mình quên đồ nên mình phải chạy về nhà lấy nhưng mà cậy phòng ở siêu trung tâm ấy. tức là mình cứ chạy đi chạy về cả ngày tiện à, giờ mình sẽ đi ờ, xem một cái nhà thờ khá đẹp để đấy là mình sẽ nói nhưng mà bây giờ mình sẽ đi bộ ra đấy 6 phút đi bộ từ nhà nên là cũng không quá xa đây là một tiệm sách khá cổ ở Lisboa mình đi qua cái nhà thờ kia luôn nhưng mà nó chưa mở cửa 10 giờ mới mở cửa thì ờ, có một tiệm sách ở ngay gần đây thì mình tiệm sách này khá là cổ cũng đã là lâu rồi thì mình rất thích đi tiệm sách ở khắp nơi thì nó mình đến và nó có một quán cà phê thì mình bảo thôi ngồi uống tiếp một cốc cà phê nữa cho ngày dài năng động đợi tới giờ chỗ kia mở cửa mở cửa xong thì mình sẽ đi một cái bảo tàng bảo tàng xong mình phải đi ăn trưa à, ăn trưa xong thì mình sẽ đi ra bãi biển và xem uh, Bellum Tower đó chị khách khỏe hôm nay vào thế kỷ 17 thì à, bị một trận động đất nhưng mà nó sập rất có tổ chức nó <laughs> dụng tất cả những cái mái này đều bị rơi mất nhưng mà cái khung của nó thì vẫn còn giữ nguyên cho tới bây giờ và người ta quyết định không xây lại nữa vì nó bị mix giữa những cái văn hóa của Roman ừ, và văn hóa Gothic nó không đẹp nên người ta quyết định giữ nguyên cho tới bây giờ và bản thân nó sập thế này không thì nó cũng tự trở thành một cái biểu tượng nghệ thuật cũng rất là lạ nhưng mà đẹp phết hello giờ mình đang ở không ở khu trung tâm nữa mình đang xem một cái bảo tàng về gạch bông đến đây rồi mình mới biết là gạch bông rất là nổi tiếng ở bồ đào nha mặc dù là nó không xuất phát từ đây nhưng mà nó được rất là ưa chuộng và sau đấy thì nó trở thành một cái kiểu truyền thống ờ, rồi đi coi một chút mà đi cái xe cái tram 28 là kiểu rất là signature ở đây ấy. trời ơi mệt gần chết đông vãi bây giờ nghỉ tí đã xong rồi mình sẽ chạy ra quán ăn mình đói quá rồi Đói. tới đông kia thành phố chỉ để ăn một bữa trưa mong là nó ngon vừa gọi đồ xong bây giờ chắc đợi vừa lúc đợi có đồ ăn đói quá mấy giờ rồi một giờ chiều rồi ăn xong mình sẽ ra biển à, ra biển ra biển thực ra không phải biển ra là sông mắt thì vào đây vừa mệt vừa nóng may nó được được không quá đẹp được may ăn bữa trước đấy no no rồi không bị thịt hơi các tối đó Giờ mình đang ngồi ở công viên <clears throat> Vì mình muốn tới cái chỗ ba lần này vào tầm hoàng hôn mà bây giờ mới có bốn rưỡi còn hôm nay này là mất đến 9 giờ mình sẽ ngồi ở công viên học tí nữa mình sẽ đi ăn tối ờ, thì nói chung là cũng thông thả thôi Nhưng bây giờ mình sẽ lại ăn tát trứng mới mua nghe nói là tiệm bánh ngon nhất ở bồ đào nha và cũng như là ngon nhất thế giới có công thức đặc biệt và cũng đã rất lâu lâu đời chả hiểu ngon thật không Mình ăn thử thử nhá này không hiểu ngon hơn tát trứng cái FC không ngon ngon thật ừ. Thời tiết ở Lisbon cũng rất đẹp. Ba ngày ở đây đều được nhuộm vàng bởi nắng và bầu trời trong veo. Ban ngày, trời có thể nóng tới khoảng tầm 30 độ, nhưng khi mặt trời lặn xuống, nhiệt độ chỉ còn khoảng 18 vừa đủ xe lạnh để những đôi yêu nhau nắm tay nhau đi dạo hay ai đó cô đơn như mình thì có thể vào quán ăn ăn một bát súp nóng đặc trưng của bồ đào nha để sưởi ấm đây là cứ gọi là belem belem belem belem belem belem ấy. mình nghĩ là chắc rất lâu về sau đấy nữa thì chắc là lần đi du lịch một mình ở châu Âu như này của mình sẽ là một kỷ niệm rất rất rất là đáng nhớ và rất là khó để quên như vậy rất vui ờ, cảm ơn Thảo đã dũng cảm để <laughs> thực hiện chuyến đi này mặc dù có rất nhiều thứ ngớ ngẩn Một tourist đích thực và đầy nhiệt huyết như mình thì không thể bỏ qua điểm đến là tháp Bellum. Kế hoạch của mình là ngắm hoàng hôn ở đây, mà tính thời điểm hơi sai nên mình phải đợi khá lâu mới tới giờ hoàng hôn. Sau bao lâu chờ đợi, mình nhận được một bầu trời hoàng hôn màu tím hồng đẹp lung linh. Ánh hoàng hôn chiếu lên tháp Bellum càng làm tăng thêm nét cổ kính, uy nghi và tráng lệ. Mình thích hoàng hôn vì sắc màu của bầu trời, nhưng mình cũng thích hoàng hôn vì trong khoảnh khắc đó mình còn được ngắm nhìn mọi người xung quanh đều đang trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Dù đang rất vui nhưng mà phóng viên theo Thu Thảo tại ờ, địa điểm Bellum ờ, Tower cần phải về nhà gấp bởi vì bây giờ phim còn 5% và cô về nhà thì chết mất. Bye bye! là ngày cuối cùng mình ở bồ rồi mình sẽ tranh thủ đi chơi nốt một chút xong rồi là bây giờ sẽ đi ăn một bữa brunch thật là ngon rất ngon không đi bách chỗ bạn có cái khen ngon rồi không không khen lắm à, bị đi ăn ăn xong rồi uh, nghỉ hơn một tí mình muốn kiểu thực ra kiểu bồ này rất là xinh ấy xinh theo kiểu là nó cứ xinh theo từng góc phố nhỏ nhỏ xinh theo kiểu hà nội mình phải đi bộ ấy kiểu kiểu đấy thế là mình cũng muốn đi loanh quanh ấy mặc dù nó dốc quá ấy thế à, bây giờ sẽ đi ăn lấy sức xong đi leo dốc tiếp xong rồi mình sẽ đi ăn một món nữa vì mình ăn chỗ đấy rồi nhưng mà ăn mình khá là thích cái bánh mì đấy nên mình muốn ăn quay lại ăn thêm một miếng nữa cuối cùng bay từ Lisbon về London Tình cờ thế nào, mình lại được một anh người Bồ Đào Nha giúp đỡ Và bọn mình còn tiện đường về tới tận gần nhà mình Trong suốt chuyến đi đó, bọn mình đã có một cuộc nói chuyện vô cùng thú vị về đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp Và rồi mình nhận ra rằng không chỉ thành phố mà con người ở đất nước này cũng vô cùng là đáng yêu Và chuyến đi của mình đến đây là kết thúc Mong rằng sẽ có được nhiều chuyến đi tiếp theo như vậy nha